Và chào mừng các em đến với buổi lễ tổng kết năm học năm nay. Và chúng ta chỉ còn 2 năm nữa thôi là các em sẽ hoàn thành được khóa học của Học viện Phép Thuật rồi. Và buổi lễ ngày hôm nay, ngoài việc tổng kết những gì diễn ra trong năm học vừa rồi, thì đây cũng sẽ là buổi lễ tuyên dương hai học trò, học trò Phong Cẩn và Kyron. Hai bạn đã cùng nhau tiêu diệt được một tên phù thủy hắc ám trong trường của chúng ta trong thời gian vừa rồi. Trời ơi cái gì Trường mình có phù thủy hắc thám hả Thì là con gì ta Trời đất ơi Trời ơi, tôi á, tôi với Kairon là hai người đánh được phù thủy hắc ám á, mọi người thấy bằng tôi ghê không? Tôi giỏi không? Giỏi liền. Trời. À. Trong năm học vừa qua, thầy biết chúng ta đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng thầy rất vui bởi vì dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, các em vẫn luôn luôn yêu thương và che chở lẫn nhau, điều đó rất là tốt. Hy vọng các em sẽ mãi giữ vững tinh thần này tới tận năm sau luôn nha. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nâng ly lên. Hồ Biêu! Wow, trời ơi, wow. có gì mà nhiều đồ ăn quá vậy? Quá nhiều quá, trời đất, đồ ăn luôn. Trời ơi, thế này mà biến ra là không phải mất tiền mua đồ ăn luôn không? trời ơi ủa nhưng mà khoan đồ ăn làm từ phép thuật biến ra có ăn được ông ta mà ngon không nhờ ừ ăn được chứ trời tôi nghe đồ là đồ ăn biến từ phép thuật ra mà ăn thoải mái luôn mà không sợ mập nữa trời ơi cái gì mà đã quá vậy ui tôi để đó coi coi có trái cây nè bánh kem nè rồi gà quay nè rồi đây nguyên một con heo quay to đùng luôn trời ơi cái gì mà nhiều như vậy ơi ủa mà khoan tính ra là bây giờ hết năm học rồi đó thì mọi người sẽ được nghỉ hè mọi người có tính đi đâu không ừ nghỉ hè hả dạ, dịch ừ, ông tính đi đâu Tính ra tôi còn chưa nghĩ đến vụ nghỉ hè luôn á Trời, năng ngờ học nhiều lắm luôn á Nếu mà tôi được đi á Tôi sẽ ra cái bãi biển ở gần trường này nè để tôi à. bắt mấy cái con kỳ lân trời tôi khoái vụ đua kỳ lân lắm luôn á à trời nghe hấp dẫn vậy nghe hấp dẫn vậy còn ron ông tính đi đâu trời trời dăm ba mấy cái kỳ nghỉ của ông dịch này á tôi á là tôi gọi là dự định là sau cùng ê lộn trong cuộc nghỉ hè này tôi sẽ đi tới lớp đào tạo ca sĩ để trở thành Kyron Entebbe hả cái gì gì mà đi làm ca sĩ luôn vậy ông nổi gì nghe ghê vậy ta <laughs> ủa mà ông lên bác sĩ thế giới phép thuật cũng có ờ, cũng có gọi là ca sĩ luôn hả à, đúng rồi trời ơi, nhà quê nhà quê các bạn ơi nhà quê tôi đâu có biết đâu tôi tưởng thế giới phép thuật là người ta chỉ học phép thuật thôi chứ ai về đâu thế giới phép thuật cũng học làm ca sĩ luôn hả gì ghê vậy rồi còn siro ông tính đi đâu tôi hả tôi thấy trong năm học này mặc dù tôi đạt điểm a nhưng mà tôi vẫn không thấy hài lòng lắm tôi định là trong kỳ nghỉ hè này tôi sẽ đến khu gần bí ẩn ở đằng sau ngôi trường để tôi có thể thu phục và tập thêm nhiều loại pháp thuật mới à đi tập phép thuật cả trời tính ra ông đã học giỏi rồi mà ông còn chăm chỉ thế này nữa thế nào ông cũng sẽ trở thành một uh, gọi là phù thủy gọi là mạnh mẽ cho bà coi ok hay còn tôi á thì chắc mọi người cũng biết rồi là tôi là con người bình thường mà cho nên á là chắc là tôi sẽ quay trở về thế giới của tôi để tôi thăm mọi người tính ra nha là tôi kể với mấy ông nghe nè ở thế giới con người bình thường của tôi á có rất là nhiều người giống giống y hệt như mấy ông luôn á ở thế giới bình thường của tôi cũng có một ông mít dịch thứ hai nè cũng có một cây đon thứ hai và cũng có một siro thứ hai luôn đấy có gì đến đó đi nghe vậy có gì tới đó thì dạ. tôi chụp ảnh mấy người ở lại đem đến đây cho mọi người xem y hệt như anh em sinh đôi luôn ghê không ghê không thôi nhưng mà nói nói chung á là năm học vừa qua tôi rất là vui khi mà mọi người vẫn luôn ở bên cạnh tôi và giúp đỡ cho tôi hy vọng rằng à chúng ta sẽ trở thành những người phù thủy thật là giỏi nhá. ok, okay rồi à, còn phải nói nữa trời đẹp trai với tôi chắc chắn sau này là phù thủy mạnh nhất rồi tính ra là đầu anh em mình á hồi đầu anh em mình đó đâu hít thông đâu nhiên giờ thành bạn thân luôn ba cái gì kỳ vậy trời tính ra là học với nhau nhiều rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với nhau thôi ai cũng như vậy mà thôi được rồi còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nhập tiệc đi nào trời ơi em ơi lâu giờ giờ nào chúng ta cùng nhau nâng ly lên cùng thổi lên Hey, vậy là cuối cùng buổi lễ tổng kết cũng đã kết thúc rồi Đã đến lúc chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau tôi hy vọng rằng là trong năm học sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nhé mọi người đừng ai nghỉ học hết nha <laughs> trời ơi tất nhiên rồi ok mình thân mà ông nói Ủa? gì vậy nhưng mà khoan mọi người ơi cho tôi hỏi này coi tính ra là bọn mình ai cũng có được một cây gậy phép thuật tại sao chúng ta về nhà chúng ta không được đem cây gậy theo ta trời đất Trời đất ơi, ông nghĩ sao vậy? Đương nhiên thầy phải giữ mấy cái độ phép thuật chứ Lỡ tụi mình sử dụng phép thuật lung tung sao? Ừ? À, đúng vậy. ừ ha, cũng đúng ha Lỡ đâu có người đem cái gậy phép thuật về nhà Xong biến tùm lum la rồi sao Học phép thuật rồi cái đầu dùng lung tung Ê, thôi được rồi, vậy bây giờ chắc là đã đến lúc mọi người phải về nhà rồi ha Thôi được rồi, ừ. bây giờ vậy thì bây giờ tôi với lại Simmy đi trước nha Mọi người ở đây đây giữ sức khỏe nha, nhớ giữ sức khỏe nha Năm sau chúng ta ừ. gặp lại, đi thôi Sim ơi Ok, tạm biệt hai người nha tạm biệt nha bạn tôi tạm biệt các mừng rồi, tôi đi làm ca sĩ đây ok đi làm ca sĩ mạnh giỏi nha cố gắng nổi tiếng nha ừ, thôi được rồi hai người ở lại rồi xong chủ sắp xếp về sớm đi nghe bọn tôi okay. đi trước nha, ok mọi người đi, đi về trước nha à, tạm biệt mọi người bye bye bye bye bye nha bye bye bye mọi người tạm biệt tạm biệt mọi người Hey, tính ra là biết rằng là năm sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau Nhưng mà không hiểu sao mọi người đi hết trơn rồi Tôi cảm thấy hơi buồn buồn ta À mà đúng rồi, còn Sammy nè Bây giờ chỉ còn ừ? mình tôi và Sam thôi uhm, Sam tính đi về đâu Hay là bây giờ Sam về thế giới con người với tôi đi Chắc là bé các con đang nhớ Sam lắm á Thế giới loài người hả? Đúng rồi ừ, Chắc là không được rồi Tại vì tôi hết nhiệm vụ thế giới loài người rồi à, Vậy hả? Vậy là cho bà ông về mình thôi nha hả? Ừ, xin lỗi nha ờ, Vậy thôi tôi về nhà một mình cũng được Nhưng mà rốt cuộc thì Sam sẽ về đâu? Sam có nhà không? Tôi hả? Ừ, chắc có lẽ tôi sẽ về nhà thăm mẹ à, thôi đi về trước nha về nhà thăm mẹ à ok ừ. vậy thôi tạm biệt ừ, bye năm bye. sau hy vọng rằng là tôi sẽ vẫn gặp lại sam tạm biệt nha tạm biệt ông nha ok Ai, vậy là người cuối cùng cũng đã đi rồi Tính ra là mình đã theo đuổi Sam từ thế giới con người qua đến tận bên thế giới phép thuật Mà <laughs> Sammy hình như vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của mình được Thật sự cũng cảm thấy hơi buồn Nhưng mà không sao Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không Này thôi không nghĩ đến chuyện buồn nữa Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải về lại thế giới loài người Để thăm tất cả mọi người ở thế giới loài người thôi Mà còn thăm bé cá con nữa chứ Lâu lắm rồi không thăm bé cá con Hay, Không biết bé cá con có nhớ mình không ta Thôi đi về thôi Mr. Dịch ơi Kairon ơi Simmy ơi Kamui ơi Mọi người trong Hero Team ơi Tôi về thăm mọi người đây Woohoo! Lum chiêu À cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại thành phố của mình ngày xưa rồi Ôi, Sao mà nhớ quá ta Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây luôn á bạn ơi cái nơi này ngày xưa là nhà của Sammy nè Bây giờ ngôi nhà đó đã biến mất mất tiêu rồi Ui, còn cái nhà màu xanh bên kia là nhà của mình nè Trời ơi nhớ quá phải về lại nhà mới được Trời ơi không biết là khu phố của mình trong thời gian mà mình đi á Nó có gì thay đổi không ta Wow tính ra nhìn vẫn bình thường không có gì thay đổi hết đó bạn ơi Ồ oh, Trời ơi, còn nhà của mình nè. À. Đâu, để mình vô nhà xem thử coi. Ui, nhà. Ủa mà khoan. Tính ra là mình đi một năm trời rồi. Mà sao nhà của mình nó vẫn còn sạch sẽ quá ta. Tính ra một năm trời mình không có ở nhà thì nó phải bụi bậm bấm đầy vậy chứ. Sao tự nhiên nhìn nó vẫn còn sạch sẽ nha. Ok, đóng cửa lại coi. Để xem coi. Ồ, nhớ ngôi nhà này quá trời ở đất luôn á trời. Ê, cái gì vậy? Khoan. Ủa, có ai đang ngồi chỗ kia vậy? Ủa, ui, trời trời trời trời mấy bạn ơi, Chẳng lẽ là trong thời gian mà mình đi Có người đã vào nhà của mình Sau đó chiếm ngôi nhà của mình hả ta Hay là ăn trộm ta Trời ơi Tại sao là tự đang ngồi trên bàn Trên cái bàn máy máy tính của mình Đang chơi game đó kìa Trời ơi Ăn trộm ha Láo thật láo thật Coi coi Có cái gì để bắt ăn trộm này không ta Ờ à, Mình sẽ lấy cây đuốc đi Mình sẽ cầm trên tay cái cây đuốc cho chắc ăn Đó ăn trộm Nó mà là ăn trộm thiệt Mình sẽ đập cái cái cây đuốc vô vô vô vô, vô, đầu luôn à, Ăn trộm với chúng tôi hả Ok Ăn trộm hả Ê. Ôi Cái cậu kia ông à, <coughs> kia ừ, ừ. ai ai ai à ai à ôi anh trộm anh trộm ôi ôi ôi ôi im lặng im lặng cái cậu kia cậu mới đúng là ăn trộm á cậu vô nhà tôi xong giờ cậu la làng cậu kêu tôi là ăn trộm hả cái gì mà nhà của ông đây là nhà của tôi nhà của ba mẹ tôi ông kêu vô đây ủa mà sao ông giống tôi quá vậy ủa, ủa khoan ba ba không à, ba ba cái gì cái gì ba ba né né ra ta làm gì có con mà kêu ta là ba ba trời tao lao ủa mà khoái từ tránh tránh tránh xa nè tránh xa nè bình tĩnh bình tĩnh ta xem lại đã Mà khoan đã Từ từ Sao nhìn ngươi giống tao quá ta Nhìn cái mái tóc nè cho đến khuôn mặt chỉ khác ta ở chỗ là ngươi đeo cái nơ Còn ta là ta không có đeo nơ thôi Ủa Rốt cuộc ngươi ngươi là ai Ngươi tên là gì Mà ta không nhớ con hả Không là cá con nè Hả cái gì Cá con á Ủa, Ủa trời Tính ra là mình nhớ là cá con nó còn nhỏ lắm mà ta Mà mới có một năm thôi mà sao giờ nó lớn vậy Ủa, Ngươi xạo đúng không Cá con của ta là mới có một tuổi thôi mà bây giờ ta đi một năm là mới có 2 tuổi làm sao lớn vậy được Ngươi giả mạo đúng không Ủa bà ba không biết gì hả Một năm bên thế giới phép thuật á, là bằng 50 năm ở thế giới thật đó Cái gì Một năm ở thế giới phép thuật là bằng 50 năm ở thế giới bình thường Vậy có nghĩa là mình trong lúc mà mình đi đến thế giới phép thuật một năm Thì ở ngoài đây đã trôi qua 50 năm rồi sao Vậy là ngươi là các con thiệt hả Dạ đúng rồi con là các con nè Trời ơi, mừng quá các con lớn rồi yeah Trời ơi các con ơi Ủa mà khoan từ, từ từ, từ từ đứng im, đứng im Khoan, nếu như vậy thì 50 năm thì ngươi sẽ phải 50 tuổi rồi chứ tại sao nhìn ngươi còn trẻ vậy 50 tuổi đâu mà 50 tuổi con năm nay mới có 20 tuổi à cái gì mà 20 tuổi Tính ra là ta đi 50 ừ. năm Thì bây giờ ngươi phải 50 tuổi chứ tại sao lại là 20 tuổi Tại vì con á là của thế giới phép thuật Nên là khi mà sống ở thế giới thật á Cái thời gian độ phát triển của con chỉ tăng lên có một nửa à Ủa vậy có nghĩa là nếu như thế giới loài người trôi qua 50 năm Thì con chỉ mới có tăng được có khoảng 25 năm thôi hả Dạ đúng rồi À là chậm hơn một nửa so với con đúng không Dạ đúng rồi Ồ, Vậy có nghĩa là Bây giờ là cá con đã khoảng từ 20 đến 25 tuổi rồi Ui hàng gì nhìn lớn thế ta Wow Thôi được ơi trời ơi gặp lại con ta mừng quá à. ơi Không biết con dạo này khỏe không chứ ta ta ta mệt ta hơi bị mệt luôn á Học ở thế giới phép thuật học mệt lắm con ơi Trời ơi con khỏe không Con khỏe lắm ba ba Chỉ có mọi người khác là không khỏe thôi mọi người khác lại à, à đúng rồi đúng rồi hôm nay ta về đây nè là để ta thăm mít ta dịch nè camui nè kairon simi với lại là siro nữa không biết là mấy người đó là sao rồi ha Mấy người đó hả? Trời mấy người đó bây giờ á bảy chục tám chục tuổi á trời What? Cái gì bảy chục tám chục tuổi luôn á cái gì mà cái gì mà già vậy Ủa? Ừ đúng rồi ha tính ra cũng 50 năm rồi Mà lúc mình đi á thì là mọi người lúc đó là mọi người hai chục tuổi 50 năm thì sẽ là 70 tuổi đúng rồi Ừ cũng đúng ha Ờ Thôi rồi bây giờ à, con dẫn tao bên kia thăm mấy người đó nha Bà bà cưới theo con Ok rồi đi đi đi đi đi đi Ồ, oh, không biết là bây giờ mọi người như thế nào ta Phải đến đó thăm mọi người mới được Ok, đi thôi Hay, tính ra là khu phố mình vẫn như vậy Vẫn không có gì thay đổi hết các bạn ơi Không biết là giờ này mọi người đang như thế nào ta Kairon nè, Simmy nè Kamui, Mr. Dịch nè, Siro nè Không biết bây giờ mọi người đang như thế nào nha Ủa, cái này là tiệm quần áo của ờ, Simmy mà Ủa, cái này là nhà của, của, của Kairon với Simmy hả Ôi, sống chung một nhà luôn Vậy chắc chắn là cưới nhau rồi các bạn ơi <laughs> Ok, để vô xem thử coi à, Đi gõ cửa thử Cốc cốc cốc Có ai nhà không Rồi giờ tôi miền tâm xì đấm bên ai rồi Nếu ờ, giờ xa vòng tay em có hay đôi lời gì Ông nội ơi Trời ơi, có ai gõ cửa kìa ra mở cửa Ồ, có khách, có khách, có khách Ồ, kính chào quý khách, kính chào quý khách Mời quý khách vào để xem đồ ạ à. Kính chào quý khách À, dạ, con chào ông à, Chào bà ủa à, cho con hỏi hai ông bà là gì của Kairon với Simmy vậy ạ à? sao ông bà lại ở đây ạ à? Hai ông bà là cái gì hả? Dạ. Hai ông bà chính là Kairon Còn cái bà đứng kế bên tôi chính là Simmy đây Cháu cứu Đúng hai ông có việc gì Ủa, Ủa cái gì? Cái gì mà Kairon đấy hả? Còn đây là Simmy hả? Đúng rồi đó Ủa, sao? sao cái thằng này nó nói chuyện nghe kỳ quá vậy Nó phải gọi mình là ông chứ Ờ, ờ, dạ okay. dạ con dạ dạ người gặp người lớn phải chào chứ con sao con gọi tên gì kỳ cục vậy con à, dạ ờ. dạ con con xin lỗi hai ông bà con xin lỗi hai ông bà trời ơi bạn ơi mình hiểu rồi mình hiểu rồi vậy có nghĩa là trong lúc mà mình ở thế giới phép thuật á 50 năm đã trôi qua rồi bây giờ á thì ừ, gọi là Kairon với lại là simi cũng đã già mất tiêu rồi các bạn ơi ôi trời tính ra là tính ra là hai người này giờ già đi mất tiêu rồi trời ơi sao tôi cảm thấy buồn quá ta giờ mấy người bạn của tôi già hết trơn rồi mà dẹt ra chỗ khác coi để tôi ngồi tôi hát coi đam mê ca hát của tôi 50 năm qua vẫn chưa thực hiện được bây giờ tôi phải cố gắng tập hát mới được cầm tay anh vừa vậy anh trời dạ. mới đánh lối này có anh chó anh dạ. của tình ca ờ, trời con, ơi thông cảm mỗi lần gặp khách lộng thì hiện vậy á thông cảm à. con trai thấy bác hát, hát hay không con trai dạ dạ hay, bác hát hay không dạ bác hát hay lắm bác ơi tính ra là bác à, từ trẻ đến già vẫn còn đam mê ca hát hả đúng rồi trời bác à, hâm mộ cái anh gì mtp lắm á nên là bác vẫn gọi là cố gắng tập hát đây nè wow trời ơi ờ ủa mà mà mà cho con hỏi này xíu ủa vậy à, bây giờ à, bác à, bao nhiêu tuổi rồi bác Bác á hả? Bác năm nay là 68 tuổi rồi con trai 68 tuổi? Wow trời Vậy là có nghĩa là Simi bây giờ Rồi Simi chắc cũng phải 70 tuổi luôn á, Trời ơi giờ hai, hai người già quá rồi Ôi, mà mà ừ, đúng rồi khoan tự bạn ơi để mình hỏi thử coi hai người này có nhớ phong cận là ai không nha không biết hai người này còn nhớ mình không ta ok trời ơi um, uh, bác Caron với lại uh, bác Simi ơi uh, cho con ừ, hỏi dạ. hai người cái hai người có nhớ phong cận là ai không phong cận phong đúng rồi cận. người đó Người đó đã đã biến mất lâu lắm rồi <laughs> bác trời ơi con trai ơi, con nhắc tới là bác đau lòng quá ủa, ủa gì vậy bác bình tĩnh bác sao bác khóc dữ vậy ủa, ủa bộ <laughs> bộ bác ờ, bác nhớ người đó lắm hả Để bác kể cho con nghe nè Năm 10 năm trước á Lúc mà với lại bác với lại Phong Cận TV đang gọi là đua xe ký sinh boy ở trường học Vô tình Bác nghe được thông tin đó chính là Phong Cận đã gọi là biến mất rồi Kể từ đó bác không bao giờ gặp lại cậu ta luôn Cậu ta chính là bạn thân nhất trong cuộc đời của bác đó ờ, Trời Mày đi ra coi Mày ra để tôi hát cái bài anh em tốt coi Tình anh em Duyên kiếp. sinh ra Bài đó phải là anh em tốt đâu Ủa bác ơi bài đó có phải bài anh em tốt đâu bác Anh em tốt là cái bài người ta hát là Anh em ta không có nhiều tiền và không hàng ào à Người nói tiếng người ta hát vậy mà Ủa sao con nhớ được bài đó hay quá vậy bài đến 50 năm luôn rồi đó à, à, Wow à, Dạ à, dạ à, Con là à, Con là cháu của Phong Cận Cái vậy Cháu, cháu của Phong Cận kìa ông ơi Ui, Ủa? Vậy bây giờ Phong Cận đang ở đâu hả con trai À, Đúng dạ. rồi, con trai à, Dạ, dạ thì, ờ, thì Chết rồi bạn ơi Bây giờ mình phải tự nhận mình là cháu của Phong Cận thôi Không thôi là mọi người sẽ nghi ngờ à, Bây giờ mình phải nói ông mình đang ở đâu ta à, à, dạ à, ông của con á hả ông của con á thì à, đã sống ở bên nước ngoài rồi tính ra là hôm đó là ông của con á không phải bị biến mất đâu mà là ông của con trong buổi tối đó đã chuyển qua nước ngoài sống cùng gia đình cho nên á là bây giờ không còn ở đây nữa con nhớ quê hương quá cho nên con quay về đây thăm quê hương á mà à. sao thằng phong cận nó có tiền đi nước ngoài mà nó không gửi tôi vậy bà dạ ai ờ. biết đâu bạn thân của ông mà nhưng mà tên ăn là mày cũng hay mà nói chung như vậy là cũng tốt rồi bác chỉ hy vọng ừ. là một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu ta thôi chỉ sợ là không còn cơ hội nữa ơi à, trời ơi Sao tôi nghe tôi thấy cảm động quá Kairon vẫn còn nhớ đến tôi Simi vẫn còn nhớ đến tôi Nhưng mà hai người đã già mất tiêu rồi <laughs> Thôi con trai đừng nói nhiều nữa con trai Trời đất ơi khách quý khách quý Đúng là cháu của Phong Cận rồi Bây giờ con vô đây mua gì hết đi Bác châu Phi luôn à, dạ, Đúng rồi Thiệt hả đồ tôi bay ông bán vậy đâu ra tôi lấy tiền để mua đồ ăn hả ông đừng tối này tôi hát tối này tôi hát buồn cho bà cho để tối này tôi hát à, giọng cổ cho nghe ừ trời ơi hát hoài vậy ông trời ơi trời thì tính ra Kairon già mà vẫn còn đam mê ca hát nè còn Simmy thì giờ lớn tuổi mà vẫn còn ăn hiếp Kairon như ngày nào <laughs> thôi bây giờ con nghĩ là con chỉ qua đây thăm hai bác một tí thôi rồi con ờ, chắc là con phải qua bên kia thăm mít Dịch ca Camui rồi Siro nữa cho nên là tạm biệt hai người nha à, có gì Ôi, con sẽ kêu ông của con về đây thăm hai người sớm nha con con trai con trai Trước dạ, khi sao? đi á Có dịp gặp lại á Ông của con á Nhớ gửi lá thư này cho ông ta Ờ à, dạ Trời lá thư hả dạ, dạ đúng rồi đúng rồi Rồi rồi ok gì, gì Nhớ lá, gửi nha Lá thư gì ghi phong cảnh tivi vậy Ủa ông con tên là Phong Cận mà ông Ôi con cứ gửi đi Cậu ta à. sẽ hiểu rồi À ok ok Ở gì kỳ Dạ rồi dạ rồi tạm biệt hai ông bà con đây đây Tạm biệt con trai Tạm biệt con trai nha Tạm biệt Dạ dạ tạm biệt tạm biệt Thôi đi đi đi tiếp các con ơi Ê trời ơi sao tôi thấy Tôi thấy bạn bè tôi già hết trơn Tôi buồn quá ta Tạm biệt cái đó Tạm biệt Simmy Rồi bây giờ bé các con Bây giờ là anh muốn uh, kiếm nhà của Mr. Dịch á Em có biết nhà Mr. Dịch ở chỗ nào không Dẫn anh tới đó đi Đi đi nhanh lên nhanh lên Thầy, không biết là giờ này ông dịch ổng như thế nào rồi ta Tính ra cũng lâu lắm rồi không gặp lại ổng Không biết ổng già rồi sẽ giống như thế nào nhé các bạn ha Ok, đâu, nhà dịch chỗ nào con Hả, gì, ở chỗ này á Ồ, oh Hóa ra nhà dịch bây giờ Ủa mà khoan Tôi nhớ là chỗ này là tiệm vàng mà ta chứ phải là nhà dịch đâu nha Ủa chẳng lẽ là bây giờ nhà dịch gọi là giàu có nó nổi mà mà bán bán bán bán vàng luôn ta gì mà ghê vậy thôi từ từ để mình vô mình coi coi ờ, cho hỏi có ai ở nhà không ạ à? ờ, bác ơi ờ, bác gì đó ơi cho ai con hỏi à dạ chào bác à, xin giới thiệu với bác con tên là phương cận thì à, hôm nay con đến đây để à, tìm mít dịch đó bác không biết à bác có à, quen người nào tên mít dịch không bác Phương Cận là ông nào ta Tính à. ra là à. từ trẻ đến giờ tôi có quen ai tên là Phương Cận đâu Dạ ừ. thì con mới vừa được chuyển nhà tới đây Con muốn đi xung quanh đây để à, hỏi thăm mọi người mà à, Bác cho con hỏi à, bác có biết ai ở đây tên là Mr. Dịch không Con muốn gặp Mr. Dịch đó bác Ủa cậu giỡn tôi hả 20 năm nay tôi bán tiệm vàng này nguyên cái khu phố này biết tôi Bà ơi tự dưng có thằng nhóc nào nó đến nó kêu không biết Mr. Dịch là ai trong khi Mr. Ê, Dịch đứng trước mặt ông, nó luôn ông nè Ông Dịch ơi ông Dịch ơi cái bánh tôi để trên bàn là ông ăn đúng không Ê, ấy tôi đói quá tôi ăn tạm thôi có gì đâu trời Cái bánh đấy tôi để dành biết bao lâu nay mà ông dám ăn của tôi Ủa mà khoan từ từ Ủa cái gì dạ. kỳ vậy Sao tự nhiên hai người này nghe cái giọng quen quen mọi người ơi Ủa, ủa ờ, khoan từ nha Từ từ để coi mình đoán thử coi có đúng không nha ủa, ủa bác ơi cho con hỏi Bác có phải tên là Mr. Dịch không Mày chết mày cho mày Ông hả mày à, Tính ra là tôi bán tiệm vàng này 20 năm nay ở đây rồi Nguyên khu phố này ai biết tôi hết trơn Cậu đâu ra cậu hỏi câu kỳ vậy Ủa gì vậy con biết rồi nguyên khu phố này biết bác rồi nhưng mà con mới được tới đây mà làm sao con biết bác được nhưng mà bác tên là Mr. Dịch phải không chắc chắn là mít thưa giờ trời hả cái gì trời ơi dịch ơi tại sao vậy lúc trước còn trẻ tóc tai vuốt vuốt cái kiểu Hàn Quốc bây giờ anh già rồi anh chọc đầu là sao dịch ơi anh dịch ơi mất dạy ai mất dạy anh nói thằng này thằng này nó, nó nó nó lão ghê luôn nó bằng tuổi cháu mình mà nó nó kêu mình gọi là cái gì ông già đồ hỏi <laughs> trời ơi dịch ơi trời ơi mấy bạn ơi tôi không ngờ tôi không ngờ rằng à, cũng có ngày Mr dịch từ một gọi là người rất là soái ca ở trong Hero Team cuối cùng thì bây giờ dịch đã <laughs> dịch đã già và sau đó chọc đầu rồi mấy bạn ạ à ủa mà khoan còn cái người bên cạnh dịch la vậy ôi khoan từ tính ra bây giờ dịch cũng đã lớn tuổi rồi mình phải nói chuyện kêu bằng ông chứ à dạ ông dịch ơi cho con hỏi ờ, cái người đứng kế bên ông là ai vậy người ấy đứng kế bên hả à. trời ơi thằng nhóc này bị sao ấy bà Trời ơi đây là bà Ca Môi Bà chủ tiệm vàng lớn nhất khu phố này luôn á trời Cái gì Ờ thì Ca chính xác Còn cái ông này là ở ở kế nhà tôi đó biết à Ồ trời hàng gì hàng gì từ nãy giờ nhìn quen quen rồi cái áo màu xanh cái tóc màu cam trời ca mui đây sao trời ơi bà ca mui ơi à, con à, nhớ bà ơi. lắm trời ơi à con nhớ bà à, trời ơi thì thương thương thương thương thương ok trời, trời thì nếu mà nhớ là thì đây đây đây cho một cục vàng đây cái gì mà cho tôi cục vàng vậy gì mà ghê vậy sợp vậy wow trời, trời ơi chủ tiệm vàng nó phải khác chủ tiệm vàng là than cái là cho tôi cục vàng luôn hả trời ơi xịn vậy ta Ôi trời ơi mấy bạn ơi Cuối cùng thì không ngờ rằng một ngày ở đó dịch với mui cũng về ở chung với nhau Rồi á dịch á thì già xong rồi hói đầu rồi xong ổng đi đâu rồi ổng bị lẫn hay sao á Quay quay quay gì đây dịch quay đây quay đây Trời ơi dịch ơi à, không bây giờ chết rồi giờ khó xưng hô á bạn ơi dịch ờ, ngày xưa là bạn của mình bây giờ ở già rồi mình còn trẻ giờ mình cứ bằng ông thì hơi khó kêu hơi bị ngượng mồm á bạn à, <laughs> ông ông dịch ơi con nói ông nghe nè ông có biết một người đó tên là phong cận không Bruh. Phong cận hả à? Dạ Ủa Phong cận từ từ Nhớ rồi Con nghe tin quen quen người ta Ồ Nhớ rồi Phong cận là bạn của ta Ồ. Nhưng mà Cậu ta đã mất tích từ rất lâu rồi Từ cái hồi mà ta còn trẻ trẻ Ta còn đi học luôn á Ủa à. mà sao trông Phong cận vậy Hả sao Trong con nhìn giống Phong cận á Mày bị điên à Ta hỏi làm sao mi biết Phong cận À à dạ Ôi Thì Phong cận là ờ, Phong cận là ông nội của con <laughs> Ủa Phong cần con cháu hồi nào ta Ai trời ơi ông không hiểu hả Là do là bây giờ ông cũng đã già rồi Thì ông của con tất nhiên cũng phải già theo Thì con chính là cháu của ông Phong Cận nè Ông nhìn con có quen không Cái gì Con là cháu của Phong Cận Đúng rồi Ủa? Chứ ông còn giờ đang ở đâu Dạ Ê, Bảo sao bảo sao Năm đấy á Phong Cận với cả Sammy mất tích Sao đúng một cái có đứa cháu của Phong Cận đến đây à, Cái này cũng hợp lý à Bây giờ là tìm lại quê hương đúng không Dạ đúng rồi trời hey, Bây giờ á bạn mình chỉ có thể tự nhận mình là cháu của Phong Cận thôi Không thôi mọi người sẽ nghi ngờ À thôi được rồi Hôm nay con đến đây để thăm ông bà một tí thôi Ủa rồi ông đâu rồi Ê ông ơi Ông ơi đi vô nhà ông ơi Trời à, ông đừng đi ra ngoài Bị lẫn nữa kệ đi một lúc lại về mà Kệ kệ đi kệ đi Ủa gì kỳ vậy bà Bộ ông già rồi cho nên lâu lâu ông cứ hay đi ra ngoài đường vậy đấy hả Ôi, con này không biết đâu Cái hai đi ra ngoài đường ban đêm đúng không Ví dụ đang ngủ ở trong nhà sao tự nhiên đi ra ngoài Đi ra trái ra phải người ta tưởng ma Người ta hạ lai hết quá trời ai ngờ đâu là Trời ông ta trời ơi bạn ơi Một người trưởng tim oai phong lẫm liệt ngày nào bây giờ đã già rồi sau đó bắt đầu gọi là lú lẫn rồi đêm nào cũng đi ra ngoài đường đi một mình hết trơn á rồi đi qua đi lại y như người mất hồn luôn trời ơi vinh ơi <laughs> sao mà thấy đau lòng quá dạ thôi được rồi con cảm ơn bà à, đã tặng cho con cục vàng này ừ, tí nữa con đi mua một ít à, trái cây cái kiểu rồi con quay lại thăm ông bà sao thôi à, có gì con sẽ gọi là nhắn ông của con là ông phong cận á có gì đến đây thăm ông bà nha còn bây giờ thì đúng con rồi đúng phép rồi mà ổng đến sớm nha Dạ rồi con hứa là con sẽ kêu ông con tới Dạ rồi tạm biệt tạm biệt <laughs> Trời ơi Dịch ơi anh, anh làm cái gì vậy Trời ơi Dịch ơi Thôi được rồi Thôi bé bé các con đi thôi Ôi, Cho mà nhìn Dịch mình vừa mắc cười Mình vừa muốn khóc quá các bạn ơi Thôi rồi bây giờ bé bé các con Ngươi dẫn ta đi đến nhà của Siro đi Đi đi Rồi đi đi nhanh lên Trời ơi Hey, không biết là giờ này ông Siro ổng làm nghề gì và ổng sống ở đâu ta? Không biết ông còn nhớ mình là ai không nha? Ủa, gì vậy bé các con? Hả gì? Nhà Siro bên đây hả? Ồ, ủa một khoan, cái này là tiệm thịt nướng ngày xưa mà mình di dịch với cây hay đến đây ăn mà. Thôi, đừng có nói là ông Siro ổng mua lại tiệm thịt nướng này sau đó ổng trở thành người bán thịt nướng luôn nha. Wow, đúng món mình thích luôn. Hay gì ta? Một khoan, hình như mình thấy có ai trong kia thì phải. Từ cái ông nào đang úp cái mặt vô cái nồi vậy? Rồi còn nhảy nữa kìa trời. Thôi, để mình vô mình hỏi thử mới được à, à, dạ từ từ hình như cái người này cũng già rồi bạn ơi mọc râu dài xuống luôn rồi kìa à, dạ bác ơi cho con hỏi à, bác có quen ai tên là siro mà siro hả siro là tên ta đó hả siro là tên của bác sao ui vậy là bác bác chính xác là là siro rồi ôi trời đúng các bạn ơi ông mày phải gọi là bác siro siro siro vậy à, à dạ dạ dạ con uh, xin lỗi bác siro ôi trời ơi bạn ơi bạn nhìn kìa cái đầu có mái tóc màu trắng và màu đen chắc chắn là siro rồi chứ không ai khác nữa bạn ơi ôi nhưng mà sao ông già rồi mà ông khỏe mà ông còn vẫn đang đứng nhảy được kìa bạn già mà khỏe dữ người ta à, dạ bác ơi à, trời ơi lâu ngày quá con con mới gặp lại bác con uh, thấy vui quá à, bác cho con hỏi nha bác có nhớ ai tên là phong cận của bác không cần dạ. hả không dạ. nhớ cái gì không nhớ Ủa, trời bạn thân của bác là bác không nhớ bác ủa vậy à, bác có nhớ ai tên là Kairon Simi ờ, Mr Dịch Camui không Kairon Simi Mr Dịch Camui hả à. không nhớ luôn ui trời ơi các bạn ơi chẳng lẽ là ông siro ông già rồi sau đó ông bị gọi là gì ta mau quên ông mất trí nhớ hả ta sẽ hỏi ai ông không nhớ ta ngày xưa ổng là người học giỏi nhất lớp mình bây giờ ổng già xong cái ổng gọi là trở thành gọi là mất trí nhớ luôn ôi mà, mà tự nhiên bác lấy cái kiếm mà làm gì vậy rồi hai bay là hai đứa nào vô quán thì phá ăn không ăn hỏi lum lum phá không Ôi, phá ơi, không ấy dạ có đâu ui gì bác trời, trời, trời cái gì mà hung dữ vậy trời, trời, trời. trời ơi cái gì hung dữ chạy chạy chạy chạy các con ơi chạy các con ơi trời, trời ơi mấy bạn ơi ông siro ông dữ quá bạn ơi thôi ôi là trời tính ra nha là ngày xưa ổng là cái người hiền lành nhất lớp mình mà còn học rất là giỏi nữa bây giờ già xong cái đầu trở nên khó tính nè rồi còn hay quên cái gì mà ghê với ta ui trời trời, trời đáng sợ quá đáng sợ quá thôi Cá cá cá con ơi, anh nghĩ là bây giờ á anh đi thăm mọi người cũng đủ rồi. Thôi giờ mình về đi, mình về đi chứ anh anh anh anh thấy rồi là gặp mọi người thế này anh rối não quá. Thôi đi về về về. Ôi trời ơi. Hey, tính ra là cái máy tính của mình bây giờ vẫn còn giữ game Minecraft mà ngày xưa mình hay chơi nè. <laughs> vui ghê cho luôn á, chơi sinh tồn vui thiệt luôn á trời. Hey, đúng là tuổi thơ ùa về. Rồi con bé cá con nó ngủ mất tiêu rồi bạn ơi, ngủ gì đâu mà úp mặt xuống gói ngủ cái trời. <laughs> hey, còn đây chính là bức ảnh ngày xưa mình chụp chung với Sam nè <laughs> Tính ra nhớ quá ta Kỷ niệm ùa về ghê luôn á Bức tranh ngày nào vẫn còn đây Nhưng mà Sammy thì không thể nào quay trở lại Thế giới con người được nữa rồi Sammy vẫn sẽ ở mãi mãi ở thế giới phép thuật Buồn quá ta Ủa? <laughs> Ủa? Ủa? Cái gì ở đâu nghe cái tiếng cười của ai nghe ghê vậy ta? Ủa cái tiếng của ai cười vậy? Ủa? Hình như là mình mới vừa nghe tiếng của ai đó cười thì phải ờ, Ở ngoài kia Ngoài ngoài kia chính là Chiếc mặt nạ đó Chúa tệ bóng đêm sao Ủa, Khoan Tại sao Tại sao hắn ta lại ở đây Rõ ràng là hắn ta đã bị phong ấn lại rồi mà mà, mà tại sao hắn ta lại ở đây à, Chết chết để, để mình xuống xem thử mới được Tại sao Tại sao tên chúa tệ bóng đêm lại ở đây chứ Chúa tệ bóng đêm Tại sao Tại sao ngươi lại ở đây Tại sao ta lại ở đây sao không cần biết Ờ, ừ, cái gì Ủa, Nhưng nhưng nhưng mà ta ta ta nhớ rằng là thầy của ta rõ ràng đã phong ấn ngươi lại rồi mà tại tại sao tại sao chứ ngươi có thể xuất hiện chỗ này thầy của ngươi mà đòi phong ấn ta hả <laughs> với sức mạnh của hắn ta thì chỉ có thể phong ấn được một nửa linh hồn của ta mà thôi ta vẫn còn một nửa linh hồn để hãy phiêu du tự tại đi khắp nơi cái gì một nửa linh hồn sao à, trời ơi mạnh như thầy của mình mà chỉ mới có thể phong ấn được một nửa linh hồn của hắn thôi sao Vậy là bây giờ người đang đứng trước mặt ta là một nửa linh hồn của chúa tể bóng đêm sao Đúng vậy à, Trời ơi Nhưng mà nhưng mà rốt cuộc ngươi ngươi tới đây để để làm gì ta nói cho ngươi nha nếu như mà ngươi ngươi ngươi dám hãm hại con người ở đây thì thì thì ta ta sẽ không tha cho ngươi đâu ta sẽ tiêu diệt ngươi đó ta đến đây không phải là để chiến đấu với ngươi mà ta đến đây chỉ để nói cho người một việc Đôi khi có những thứ Mà người tận mắt chứng kiến Nó vẫn không phải là sự thật Hả? Là sao? Ngươi, ngươi, ngươi đang nói bậy cái gì vậy hả? Lột 3, 2, 1 vô Hả? Là sao? Những thứ nhiều khi do chính mắt ta chứng kiến Không phải là sự thật Có nghĩa là gì? Ý ngươi là sao? Hơ, nói ít hiểu nhiều Ta chỉ mong Ngươi đừng lấn sâu vào quá <laughs> Hả? Chúa tể bóng đêm Người đâu rồi Người ra đây ngay Ủa Rốt cuộc là sao Hắn ta tới đây không phải để tiêu diệt mình Mà chỉ nói cho mình nghe có mỗi một câu nói như vậy thôi sao Những thứ mà ta nhìn thấy ở trước mắt ta Đôi khi không phải là sự thật Có nghĩa là sao Rốt cuộc ý hắn ta là gì Thank you.